nên vì vậy chúng ta sẽ ứng dụng thấy hiệu quả là ứng dụng và gì ạ chúng ta sẽ hiểu nguyên lý và tại sao chúng ta lại đạt được điều đó trước hết thì chúng ta đi vào cái nội dung đầu tiên đó là sức khỏe và cảm xúc chúng ta sẽ cùng ghi nhá ít nhất là ghi loán tắt nếu các anh chị nhập nhập cuộc nhanh đó là phần 1 sức khỏe và cảm xúc ở trong à, lớp chúng ta ai là người đã học lớp 3 gốc của Phương lớp 3 gốc nghĩa là bệnh nó đến từ thân tâm và nghiệp ai học lớp 3 gốc rồi chat vào chat số 3 chat vào chat số 3 ai đã học lớp 3 gốc lớp 3 gốc là Phương đã giảng bài từ bên uh, cộng đồng thầy Trần Việt Quân từ năm 2019 ấy rất ít đúng không ạ có bốn bạn à? có bốn anh chị em cái lớp ba gấp nói rất rõ đó là bệnh của mỗi con người đều đến từ gì đều đến từ một môi trường độc tố và axit. Độc tố và axit. Nếu không có độc tố axit thì không thể có bệnh nani. Không thể có luôn. Trừ một số bệnh đến từ hệ thống thần kinh. vì nó không thuộc chủ đề ngày hôm nay Phương chỉ nói nhanh để các anh chị hiểu trên tay Phương là một tập lá quỳ thì cái độ pH của cơ thể chúng ta nó sẽ nằm vào 7,365 ở dịch các mô hay là ở trong máu ở nước bọt thì cái độ pH này nó sẽ dao động khoảng 7,5 đến 8,5 đến 9 Đó là một cơ thể của những đứa trẻ khỏe của những đứa trẻ khỏe và nó chiếm đến tầm 95-97% đứa trẻ Việt Nam các bạn. cũng có số một đứa trẻ nó không giống những tốt đó nhé thì đây là một điều đầu tiên chúng ta nhận ra và mục tiêu và đây cũng là mục tiêu của chúng ta này hãy đưa nước bọt về đúng thời kỳ của tuổi trẻ là tuổi đang phát triển đây là mục tiêu của chúng ta nhé muốn trẻ hóa cơ thể điều quan trọng nhất là phải đưa được nước bọt độ pH nước bọt về giống với độ pH nước bọt thời kỳ trẻ của chúng ta và điều quan trọng nhất chính là tối qua đó hãy trao đi tất cả gì ạ bảy bố thí cuộc đời mà tối hôm qua tôi đã tôi đã giới thiệu cho các anh chị mà cái bố thí đó là chúng ta thời trẻ thời thì không đến đến hết 6 tuổi đó là chúng ta bố thí rất là rõ chúng ta học chính chúng ta thời trẻ đi đó là điều đầu tiên tôi sẽ không phân tích nha không phân tích sâu ví dụ là cái phân tích về à, tại sao à, không thể kiềm hóa mặc dù uống nước kiềm tôi sẽ không phân tích đó chúng ta muốn hiểu về nguyên lý cơ thể thì chúng ta sẽ đến với buổi học buổi học nào mà các bạn ban tổ chức bố trí cho các bạn biết đến ba gốc cho vấn đề sức khỏe sức khỏe trong ba gốc đó, thì các anh chị sẽ được biết lý do tại sao tôi chỉ nói về cái độ pH đó là môi trường thì sức khỏe của chúng ta sức khỏe của chúng ta sức khỏe của chúng ta khi bị bệnh các anh chị ghi lại bệnh hầu hết bệnh này sẽ là nani nhá bệnh có thể chúng ta ghi cụ thể là nani đi nani tuy nhiên nó không phải tất cả nhá nani ví dụ nani như bệnh ung thư thì phải trừ ung thư máu bởi vì ung thư máu kể cả đứa trẻ mới ra đời ấy, nó đã bị đó là bệnh gì ạ do não tủy không sản xuất hồng cầu nó là nani nhưng nó không phải là bệnh gì ạ bệnh do môi trường thì căn bệnh này căn bệnh này những căn bệnh này nó đều đến từ căn bệnh này nó đều đến từ một cơ thể nó đều đến từ một cơ thể một cơ thể có môi trường nó đều đến từ một cơ thể có môi trường độc tố axit mà tây gọi là nội môi nội môi nội là trong môi trường bên trong cơ thể gọi là nội môi tây gọi là nội môi có độ ph là gì axit đó là axit và cơ thể mà có môi trường độc tố hay là nội môi này axit thì đều đến từ đều đến từ nó đều đến từ gì từ lục phủ ngũ tạng chúng ta đã suy yếu đến từ tạng phủ suy các anh chị ghi là tạng phủ suy chúng ta ghi là tạm phủ suy các anh chị có bút màu nhiều á thì ghi bút màu ấy sau này dễ rất rất rất thích nhìn vào đấy chúng ta nhớ bài đấy đến từ gì ạ tạng phủ hay là suy tạng phủ tạng phủ suy tạng phủ suy yếu và đây là cái mấu chốt và quan trọng nhất này người Nhật đã sản xuất cái máy lọc nước ion kiềm không thể kiềm hóa được cơ thể lại lá quỳ tôi rất đơn giản đấy các anh chị nhưng nó lại giải quyết rất sâu và phát hiện ra rất nhiều điều mà thế giới đang mắc phải đó là gì ạ tạng phủ suy tạng phủ suy thì các anh chị ghi này chúng ta có thể ghi nhá một là biểu hiện này đi đại tiện phân dính hậu môn đi đại tiện phân dính hậu môn bây giờ cho hỏi luôn là giao lưu chút này trong lớp chúng ta ai đi đại tiện không phân không dính hậu môn phương hỏi là không dính thôi còn phương biết là dính gần hết phân không dính hậu môn cho chat lên ô chat số không như phương số không không dính hậu môn đếm đầu ngón tay đấy chắc là khánh phương là một tôi đặng phương là hai xương là ba hàng hiếm đấy <laughs> chúng ta sắp trở thành động vật quý hiếm đấy điều mẹ nó còn lại sao ạ à? đi đại tiện phân dính ở môn hết vì sao vậy vì sao đi đại tiện phân dĩ hồng môn các anh chị nhìn lại những con vật mà các nhà chăn nuôi người ta nuôi đi một con vật mà người ta nuôi con nào phân dính hồng môn thì họ sẽ làm sao người ta cho ra chợ đúng không ạ đấy là điều đầu tiên hãy nhận ra điều này cái thứ hai hãy dùng lá quỳ này test vào nước tiểu và phân không thấy độ pH không thấy độ pH ở nước tiểu đặc biệt là phân giống bọn trẻ tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi bởi vì hôm nay không phải là lớp sâu của lớp của ba gốc lớp của bệnh thì tạng phủ suy yếu này đến từ đâu đến từ đâu tạng phủ suy yếu các anh chị đã từng nghe từng nghe gì về đông y chưa bệnh đến từ tình trí tình trí hay là người ta gọi là thất tình nghĩa là bảy bảy trạng thái về tình trí khi chúng ta buồn chúng ta sợ hãi chúng ta cáu dần các bạn thấy đó những người nóng tính ấy, mặt mũi thời gian sau rồi sắm huyết những kẻ sợ hãi thì sao ạ còn đẹp vãi đái ra đấy nên có cái câu gì ạ sợ vãi đái giận thì tím gan tím mật vui quá thì hại tim buồn quá thì hại tỳ nên vui buồn chúng ta sẽ đi nhanh phần này nhá vui buồn khổ đau đó giận dữ rồi tất cả các trạng thái về tính cách nó đến từ đâu ạ nó đến từ đâu ạ có phải nó đến từ gì ạ có phải nó đến từ cảm xúc không ạ có phải nó đến từ cảm xúc không ạ chắc chắn đúng không ạ cảm xúc tạm phủ suy yếu đến từ cảm xúc những người nóng giận nhá, nóng giận thì khi kể cả đau buồn nhá, khổ đau buồn tuổi nhiều ấy thì các anh chị biết là chị em ấy, chị em đang cho con bú ấy. mà chỉ gần gì à stress thôi buồn giàu lo nghĩ chán trường một chút gì ạ tắc tia sữa cái trạng thái tắc tia sữa đấy các bạn các anh chị đã từng có ai nghe câu giận tím vú chưa ạ mà chỉ có giận gì ạ tím gan thôi đúng không giận tím gan tím mật thì cái trạng thái này các anh chị biết là cảm xúc đấy nó đã tắc gì ạ cái giận dữ đó cái tính cách đó nó đã tắc gì ạ tắc ở trong gan trước từ lâu rồi nhưng gan không có gì ạ thần kinh vì vậy chúng ta không nhận ra và ai muốn biết sâu hơn nữa và tại sao trong lớp tôi yêu cầu gì ạ thải độc gan không thải độc gan đấy nên muốn trẻ hóa cơ thể ra muốn trẻ hóa cơ thể bạn phải thải độc gan đầu tiên sau đó thải độc toàn bộ cơ thể rồi phục hồi tạng phủ đấy là bước đầu tiên nhé. muốn trẻ hóa phải làm điều này thì cảm xúc này đến từ đâu ạ các anh chị biết rồi chắc rất rõ rồi đúng không ạ cảm xúc đời thường của chúng ta đến từ đâu ạ nó đến từ đâu ạ cảm xúc xấu nó đến từ gì các vấn đề trong cuộc sống đúng không ạ các vấn đề chữ VD tôi bắt tắt trong cuộc sống thì các vấn đề trong cuộc sống này nhưng nhưng có một điều có mỗi người nhìn vào vấn đề đó một cách khác nhau đúng không ạ ví dụ tôi nhìn thấy hai người đang đang đánh chỉ nhau tôi quan sát thì tôi bảo ồ tính cách của hai người đó như thế nên cái thời điểm này đương nhiên nó là như vậy nhưng có người thì thì bảo ôi giời cái thằng kia sao nó dã man thế nó à, lại đánh à? vợ nó chẳng hạn rồi lại có người phán xét thì ôi cái vợ kia sao mà mồm ngoa vất giải thế thảo nào nó không đánh thì mỗi người nhìn vào đó một trạng thái khác nhau đúng không ạ dựa trên cái gì ạ tính cách của mỗi người dựa trên tính cách của mỗi người thì cái quan sát đó khác nhau và kể cả chúng ta ở trong sự việc đó thì tính cách của mỗi con người khác nhau thì xử sự khác nhau ví dụ ra đường chúng ta va chạm với ai đó thì chúng ta thì có thể một câu thanh kia nó gì chả biết đúng hay sai cứ thanh kia nó gì thì chúng ta cảm thấy à, mọi việc nó sẽ êm xuôi nhưng chúng ta bắt đầu gì ạ à? gây sự bà đi thế à ông đi thế kia à? sao không xin lỗi ông sai rồi lại bắt đầu đúng sai thì mỗi người thể hiện ra gì ạ một cách xử sự khác nhau đúng không ạ thì nó đến từ đâu ạ có phải nó đến từ gì ạ từ tính cách không ạ? từ tính cách khác nhau đúng không ạ tính cách tính cách vậy tính cách này đến từ đâu ạ à? các anh chị có biết tính cách chúng ta này đến từ đâu không ạ nó đến từ gì một là dấu ấn tiềm thức dấu ấn tiềm thức nó đến từ dấu ấn tiềm thức